Xin chào các bạn. Hôm qua có bạn hỏi tôi tại sao lại làm video hay như vậy. Xin chia sẻ với các bạn rằng hay là phụ mà video này kiếm được tiền mới là điều thú vị. Bạn có muốn kiếm tiền chân chính và rất đơn giản. Chỉ 3 phút mỗi ngày đã có thể kiếm được tiền thì inbox tôi hướng dẫn cho nhé. À, nếu bạn biết ai bị hôi miệng, sâu răng, nhiệt miệng thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.